một chiếc iPad mini 4 cũ hiện tại đang được rất nhiều khách hàng săn đón bởi vì là tính nhỏ gọn trong công việc cũng như để cho các cháu học tập rất là phù hợp nhưng để chọn được một chiếc mini 4 mà chuẩn nhất xịn nhất và giá thành ổn nhất một là một điều vô cùng là khó chính vì vậy là BM làm clip này để hướng dẫn các bạn chọn được những chiếc iPad mini 4 tốt nhất và giá thành tốt nhất cùng xem clip nha Vâng và trên tay mình hiện tại đang là một chiếc iPad mini 4 Mình sẽ làm hướng dẫn các bạn cách chọn mua chiếc máy này chuẩn nhất và là máy cũ nhé Bởi vì hiện tại bây giờ không có máy mới nữa Bây giờ máy mới chỉ có iPad mini 5 thôi Mini 4 mình không thể nhập được máy mới rồi Và ở bên nào còn thì máy là tồn hàng hoặc là rất đen là anh em mua phải cái máy đóng lại Đó Thế nên là chút nữa mình hướng dẫn hết cách bước anh xem anh em xem để biết mình mua chuẩn hay không Bởi vì hiện tại mình à, đang cầm một chiếc rất là chuẩn ở đây Đó thì việc đầu tiên để lựa chọn được một chiếc iPad mini 4 chuẩn hoặc là ngon thì tất nhiên là anh em cần xem qua về hình thức trước đúng không? Thì iPad mini 4 hiện tại chỉ có và trước kia ấy thì chỉ có duy nhất là ba màu. ba màu nhá. Trên tay mình đang cầm là màu bạc và có cái màu vàng rất là đẹp ở đây, mọi người rất là săn lùng rất là nhiều màu vàng này và một cái là màu xám. Đó, chỉ có ba màu thế thôi. Bạc này, vàng, vàng gold và xám như một chiếc iPhone đấy nó chỉ có ba màu như vậy đó và để nhận biết có chuẩn là midi 4 hay không thì chúng ta cùng xem cái modem ở dưới này thì ở đây là của mình đang cầm sản phẩm là A1550 và mình sẽ liệt kê một số cái modem cho anh em xem về midi 4 nhá đó thì trong cái modem này có một phiên bản là có 4G và một phiên bản là không có 4G đấy thì nhận dạng phiên bản có 4G và không có 4G rất là dễ thôi đó là các bạn có thể nhìn vào sau lưng máy này khu vực trên này nó là khu vực anten sóng 4G sóng di động thế nên là những chiếc máy mà không có 4G thì nó sẽ không có cái giải nhựa này giải nhựa này nó sẽ tương ứng là màu bạc nó sẽ là màu trắng này màu vàng nó sẽ là màu trắng và màu xám nó sẽ là màu đen đó mọi người lưu ý nha anh em các bạn lưu ý nha là nó sẽ phải chuẩn như vậy đấy thì nó có giải nhựa thì nó là phiên bản có 4G và không có giải nhựa thì là phiên bản không có 4G còn hiện tại một số trường hợp anh em mua phải cái máy mà nó có giải nhựa này mà không dùng được 4G ấy thì những chiếc máy đấy là những chiếc máy phá hàng lao nó không chuẩn đâu ở đó là chip rồi đó thì anh em không nên mua đã mua là có cái này là phải dùng được 4G phải dùng được 4G nhé. phiên bản này không có lóc nó phải dùng được 4G chứ không phải là phiên bản người bán hàng người ta lại bảo là máy lóc ừ, không dùng được 4G đâu có này nhưng không dùng được 4G đâu không chuẩn bởi vì có cái này phải là dùng 4G nhá đây là điều nhận biết về cái iPad mini 4 có 4G và không 4G vào chuẩn là iPad mini 4 là như thế còn ngay từ trên vỏ là chúng ta biết được là nó có đã dựng hay chưa cũng dễ thôi đó thì việc đầu tiên là logo của táo nó rất đẹp ở đây và để biết là nó có dựng hay không ấy thì là chúng ta sẽ cùng dùng tay của chúng ta miết vào đây đó nó sẽ rất là mịn nó không có cái độ gồ ghề lõm xuống cao lên hay gì cả nó rất là mịn luôn nhá đó các bạn cùng vuốt này đó và cái logo này ấy, là nó sẽ phải có màu sắc chuẩn như ở trên tay mình đang cầm một chiếc màu bạc ở đây thì cái logo này nó sẽ là ánh bạc đó, ánh bạc nhá nó bằng kim loại đấy nó sẽ ánh bạc rất là trong ở đây màu vàng nó sẽ ánh vàng và chiếc máy màu xám nó sẽ là ánh đen nó chuẩn màu như thế nhá chứ không phải là cái này nó là ánh vàng là không phải hay là màu vàng là ánh bạc là không phải đâu nhá nó phải chuẩn như vậy thì là mới là logo chuẩn bởi vì cái này là tháo rời ấy được nhiều khi người ta dựng vỏ người ta lắp linh tinh vào là chết dở đấy nhưng mà cái việc đấy là cái việc uh, sơ ý hay là làm ẩu người ta lắp, lắp linh tinh thôi nhưng mà mình cũng khuyên anh em một lần là như vậy đó đó là mịn nha tiếp nữa là cái phần camera ở đây nó nhỏ như này này đó và cái viền đen bên trong camera nhìn rất là lớn chúng ta sẽ nhìn thấy nha nó không đen kít như iphone đâu đó phía bên này nó sẽ có một mic phụ này bên này cũng thế này đó i mini 4 nó là như vậy phía nguồn nó ở trên này đó bấm rất là đẩy nhá hai phím bấm tương tự nhau đó đó à, sẽ qua vỏ như vậy <clears throat> quan trọng nhất nha quan trọng nhất là vẫn là khu vực ở dưới này này ở trên này nó sẽ có một số cái thông tin rất là quan trọng đi theo từng con máy nó sẽ khác nhau iPad thì nó sẽ không quản lý bằng số email mà nó sẽ quản lý bằng số serial number anh em nhìn thấy nhá cái serial number ở đây này đấy không máy nào giống máy nào luôn nó như số chứng minh thư của mình ấy không máy nào giống máy nào luôn nên khi mua máy là chúng ta cần quan sát kỹ bơ này để chút nữa chúng ta xem ở bên trong nó có trùng hay không đó nó trùng hay không nó phải trùng nhá và cái số bơ này check trên Apple nó hiển thị là mini 4 luôn đó là chuẩn là như vậy khi mà chúng ta xem qua lại một lần nữa cái vỏ này bởi vì cái vỏ của iPad hay là tất cả sản phẩm Apple người ta hoàn thiện tỉ mỉ từng chút một đấy thế nên là chúng ta xem kỹ nhá đầu tiên là chúng ta xem phía bên trên ở đây là phím nguồn mình không nói mình vừa nói qua rồi tiếp nữa đến chỗ cắm chân cắm tai nghe này nếu như chiếc máy dùng nhiều thì chân cắm tai nghe này nó sẽ bị bẩn tương đối nhiều còn đây là chiếc máy của mình dùng rất ít dùng rất ít luôn mình nhập từ nhật về nhá dùng rất ít này thì nó còn trắng và nó sẽ là màu trắng như này máy màu à, xám nó sẽ màu đen mà máy màu vàng nó sẽ là màu trắng nó cái màu tương đồng với màu quang tiang này còn nếu không quang tiang sẽ là như vậy đó xua cái màu này cùng với cái bên dưới là chân sạc này thì nó có sẽ các màu tương đồng với nhau cũng sẽ là màu trắng màu đen và màu trắng nha Đấy, nó phải chuẩn như vậy nha đó là các các dấu hiệu nhận biết đã bị thay thế hay là chuẩn hay không bởi vì nhiều khi người ta dựng người ta ẩu ấy người ta sẽ lắp cái chân màu máy màu đen chân màu trắng ở đây hoặc màu trắng sẽ là chân màu đen ở đây cái đấy là hoàn toàn sai lầm bởi vì chúng ta sẽ nhận biết được cái máy đã có chuẩn hay không và tiếp nữa cái dạng giải loa ở dưới này thì ở đây là hai giải loa này đấy thì tất cả những cái cái lỗ loa đây đều phay nhé ở bên cạnh chúng ta đều được phay bóng nhé sản phẩm nào cũng vậy không chuẩn không phai bóng là không chuẩn nhé không phải bỏ chuẩn nhá đây là phai bóng này phai bóng tương tự như là cái chân sáng ấy đó các bạn nhìn nhá phai bóng nhá và phai bóng tương tự như là cái mép màn hình này cũng sẽ được phai bóng này chuẩn hết như vậy nhá đây này đó cái mép màn hình nó rất là đều về vỏ là xem như vậy cái mép màn hình xem lại cái mép màn hình nhá nó sẽ rất là đều này những cái đường rất là đều này không ngồi vết cậy luôn bởi vì ipad tháo ra lắp lại khó khó đẹp như này lắm đó, chỉ có những nhà sản xuất chuyên nghiệp ở nước bạn thôi thì may ra mới làm được mà gần như là mình chưa thấy có đó, những cái đường quay bóng rất đẹp nhé khi chọn máy thì chúng ta cần chọn máy là nó cũng phải tương đối ổn ổn một chút hình thức ấy bởi vì uh, sản phẩm trên 6 triệu mà đâu phải rẻ đâu thì hình thức phải ổn ổn một tí thì trên 6 triệu tại thời điểm hiện tại mình nói là đầu năm 2021 sau đấy thì nó sẽ rẻ hơn thì uh, anh em lưu ý là thời gian nó sẽ như vậy đó phía dưới phím ấn phím phím phím volume này nó sẽ được phay bóng nha đấy, bỏ chuẩn này đó mọi người nhìn nhá các bạn nhìn nhá đó chuẩn là như thế này khi mua mà không phai bóng thì không chuẩn đâu đó là sơ qua về vỏ tiếp nữa đến khu vực màn hình này cái này rất là quan trọng rất là quan trọng luôn bởi vì màn hình của iPad mini 4 tương đối là đắt đó thế nên là chúng ta cần xem nó bị ép kính hay chưa đúng không đó các bạn lau thật kỹ giúp mình nhá dùng phải à, dùng dùng dùng khăn nhé dùng khăn lau thật kỹ vào lau thật kỹ vào đó để xem là cái màn hình này nó có lộ bởi vì màn hình ép lại thường thường hay lộ cái những cái đường ô vuông ô vuông ô vuông dạng kiểu như là cảm ứng ấy nhưng mà màn hình xịn nó không lộ và nó rất là đen lau thật kỹ nha và lau kỹ nhìn kỹ xung quanh này các mép này xem là có bụi bên trong hay không lau mà thấy có bụi bên trong thì chắc chắn là ép lại kính rồi đó chắc chắn là ép lại kính rồi nha cái khu của màn hình này như vậy và nhìn các viền màn hình này nhìn kỹ các viền màn hình này màu đen này khó hơn nhưng màu trắng là rất là dễ và màu vàng rất là dễ bởi vì là máy màu vàng là màn hình của nó sẽ là màu trắng mọi người lưu ý là máy màu vàng thì màn hình vẫn là màu trắng chứ không phải màn hình màu vàng nhé thì mọi người xem kỹ này màu đen thì là màu sáng là màn hình màu đen rồi những cái đường nhựa này nó có một cái vết giống như ở vết xước bên trong hay không nếu có vết xước bên trong thì chắc chắn là bị tháo ra rồi vắt ốc vào hoặc là bị xước đó nhìn kỹ tất cả cái mép viền rất là dày thế là là là các bạn thì rất dễ cho bị xước ở bên trong hay không nhá đó xem cái mép của màn hình này nó có đều nhau hay không nó có keo hay không bởi vì thời điểm hiện tại là ép lại kính nhiều ấy hay là dựng nhiều ấy thì những cái mép này nó không bao giờ đều như này đâu chúng ta cùng dùng tay chúng ta vuốt này nó không bị gồ ghề lên là nó khít với cả vỏ luôn ấy, thì mới là chuẩn chỉ những cao thủ thì may ra trong làng dựng điện thoại dựng máy tính bảng thì may ra làm thôi nhưng gần như không có đâu đây vuốt đó là mịn này đó nó không có gồ ghề lên nó không cao hơn không thấp hơn mới là chuẩn nha đấy cùng nhìn phía tiếp phía dưới phím home ở à, đây thì nó cũng giống như iPhone mình đã từng hướng dẫn anh hướng dẫn mọi người ấy, là cái phím home này ấy, là nó sẽ theo màu sắc ấy ví dụ như là sản phẩm mình cầm trên tay nó là màu bạc này thì cái viền phím home này nó sẽ có màu bóng giống như màu phay xước này, này màu bạc màu vàng thì cái viền phím home này nó sẽ là màu vàng thì con màu đen thì cũng sợ rồi bởi vì cái viền phím home của con màu đen nó sẽ là màu đen đó cả phím home nó là màu đen luôn bởi vì cái phím home này là phím home cảm ứng phím home à, phím home có có gì à? không phải cảm ứng mà phím home có có có vân tay có vân tay ấy thành ra là là là không thể nào mà thay thế khác được bởi vì là con nào đi con đấy thôi bên nào đi phím home ấy thôi không thể thay thế được thế nên là cái màu sắc nó chuẩn phím home nhá đấy cái viền này ví dụ cái viền của con máy màu vàng mà cái viền này nó là màu bạc ấy, thì đã bị thay rồi bởi vì cái main con đấy là màu bạc mất rồi đó là sẽ phải chuẩn như vậy còn màu đen thì không sợ rồi đúng không đó cái viền màu bạc này đây là cái phim hôm nhá dùng tay này viết miết phím home này thì nó rất là đều với lại cả màn hình luôn nó chỉ có lõm xuống cái phần bên giữa thôi nhưng còn cái phần mép nó không bị anh em mà vuốt ngược lại mà nó cao hơn màn hình thì nó vuốt ngược lại nó cao hơn mình vuốt ngược lại cao hơn mình chắc chắn là bị thay màn hình rồi thay kính rồi đó nó phải đều nhá mới là chuẩn ở trên camera là nhìn kỹ xem có bụi không không có bụi mới là chuẩn nhá đây này camera này đó đấy là xem qua hình thức bên ngoài để chúng ta nhận dạng được chiếc máy đã bị thay thế hay sửa chữa hay chưa cũng rất là dễ như vậy thôi không thể là chuyên sâu 100% được nhưng mà cũng có thể nhận biết được sơ sơ nếu mà nhìn hoàn hảo quá thì thôi cho qua và xem tiếp anh biết có chuẩn hay không còn nếu mà có bất cứ vết sạn nào thì bỏ qua luôn đừng có mua nữa đấy là mình khuyên anh em là như vậy khuyên mọi người là như vậy đó thì bây giờ các bạn và mọi người là cùng vào nhé, bật máy lên này bật phím home để vào bên trong này vào phần cài đặt luôn cho mình vào phần giới thiệu thì ở trên này nó có kiểu số máy này thì uh, chúng ta sẽ ấn vào đây nó sẽ ra tên modem ở trên này có tên mini 4 thì không thể đổi được rồi đúng không vào bên trong này chúng ta nhận biết được chuẩn mini 4 rồi nhưng cái tên a modem này, này là A1550 cái này thì như nào nhỉ lật sau lưng lên này a một năm nó không chuẩn đét nha nó phải chuẩn như vậy còn nếu lệch a là chắc chắn là bị thay vỏ đó tiếp nữa là cái số CM đây này cái CM này đó, nhân tiện ấn vào đây này nó copy một phát đi đó, sao chép đi nhá đó sao chép đi tí nữa xem trên web đó cái CM này C này cái CM nhá HML này đấy nó phải trùng ở đây trùng A rồi trùng cả CM không trùng là vất đi là chắc chắn là thay như thế bỏ qua không được dùng nữa chắc chắn là như vậy nhá đó tiếp nữa này là ngay trong phần cài đặt này thì uh, chúng ta có thể xem được là phần giới thiệu về dung lượng bộ nhớ máy cũng như là thông tin ví dụ như là máy không có 4G thì nó sẽ không có dòng email này không có băng tần à, không có dòng à, email này đó còn máy mà có 4G chắc chắn là phải có chắc chắn phải có nhá Đấy, còn máy được có 4G lại là máy có cái này mà lại không lắp được sim thì máy đấy là bị phá cloud rồi không dùng được hoặc là máy ờ, ờ, có 4G mà không có email này thì cũng vứt chuẩn nó phải như thế đó và bây giờ là sẽ kiểm tra internet kiểm tra online kiểm tra trên ờ, trang chủ Apple thì tất nhiên là chúng ta phải kết nối wifi cái này là phải kết nối wifi rồi đó thì chúng ta mới kiểm tra được đấy nhá đó sau đó chúng ta vào trang chủ Apple luôn vào trang chủ Apple nhá, đừng có vào trang linh tinh nha bởi vì iPad là một cái thiết bị rất dễ phá hải cả lao khi mà người ta đã chiếm hữu được cái số CDM của mình số CDM hiện tại người ta bán là trên mạng công khai ấy. Đó, thế nên là rất là nhiều người muốn sưu tầm một số đấy là người ta dùng những trang web giả mạo là người ta sưu tầm những cái dãy số CDM mà không dùng ai cả lao đó thế nên là chúng ta cần phải check ở trên trang chủ có Apple thì chúng ta cần vào là check iPad đây này check iPad này vào luôn trang chủ Apple ngay trên cùng này có logo của Apple góc này chúng ta vào đây đó chúng ta paste cái server mà mình vừa mới lại cả ừ, copy ở đây vào đó thì đơn giản như vậy thôi chúng ta gõ captcha đó. Đấy, gõ captcha này đó thì nó sẽ ra này đó nó ra tên nhé iPad mini 4 wifi cộng cả cellular cellular nghĩa là có thể dùng được mạng di động 4G đấy còn nếu mà wifi không thì chỉ ghi chữ wifi thôi chuẩn như thế nhé ngày tháng mua hợp lệ này và tất nhiên là hết bảo hành rồi còn nếu mà nó không hiển thị được những cái nút xanh như này mà nó hiển thị một cái màu đỏ ấy và nó không hiển thị được tên máy như này thì chắc chắn một điều ấy là cái máy đấy có vấn đề đó còn anh em đừng có tin rất là nhiều anh em hiểu lầm nhá ngày xưa thì có đúng là Apple nó sẽ hiển thị màu ở đây nhưng đến thời điểm hiện tại nó sẽ không hiển thị màu ở đây đâu thế là cái màu này chỉ là màu tượng trưng của sản phẩm thôi chứ nếu nhiều người check nhiều khách hàng check để bảo mình là tại sao con của em màu trắng mà em check ở trên này hiện màu vàng thì cái này nó không bán được màu và chỉ có một cách duy nhất là xem ở trên mạng có màu hay không ấy thì uh, rất đơn giản thôi chúng ta cần một chiếc máy tính cần một chiếc máy tính chạy Windows một sợi cáp USB để kết nối với máy tính đấy đó nha một sợi cáp USB để kết nối máy tính cái này và ở trên máy tính đây, anh em cùng uh, nhìn vào màn hình máy tính với mình nhá ở trên máy tính thì chúng ta cài phần mềm là phần mềm auto như này này đó phần mềm auto này nhá thì phần mềm này nó cũng khá là hay sau đó chúng ta cắm cái cáp này vào này đấy phần mềm này thì chúng ta có thể xem được màu sắc dung lượng xuất xứ như là thời gian sạc bao nhiêu lâu thời gian sản xuất là như thế nào rất là hay ở chỗ đấy đây chúng ta tính cạnh nhá cho kết nối máy tính này thì bây giờ ở trên máy tính nó sẽ báo này ở trên này nó sẽ báo luôn đúng là màu bạc này cắm màu nào và báo vào đấy chuẩn như nhá thì trên này nó báo là iPad mini 4 bản 64 g màu silver đó màu silver màu bạc đúng không sự yết báo này nó xuất xứ của nó ở Nhật này khu vực bán ra là ở Nhật này Japan này Đấy, nó báo là ở Nhật nhé thật ra bảo hành tất nhiên là hết rồi nhưng chúng ta sẽ xem được ngày sản xuất này ví dụ đây là con à, này là sản xuất vào ngày 29 tháng 5 năm 2016 đó mà chỉ sạc có hai lần thôi sạc có hai hai lần thôi dù đầu pin này lại chỉ còn có 92 phần trăm đó nha bởi vì vì sao iPad số lần sạc nó rất là ít bởi vì à, đơn giản thôi bởi vì à, số lần sạc này nó tính theo dựa theo lần sạc đầy thì ipad đâu có sạc đầy nhiều đâu mọi người thì bởi vì sạc đầy rất là lâu ấy mọi người chỉ sạc tầm khoảng ok là mọi người rút ra người ta dùng rồi thế nên số lần sạc nó báo có hai lần nhưng pin nó chỉ còn có 92 phần trăm thôi đó nó không còn được 100 phần trăm nữa dung lượng của pin là 5.000 thì hiện tại giờ chỉ còn 4.600 thôi đó và có một cái xem hay nữa là chúng ta sẽ vào phần xem báo cáo xác minh này, này thì ở trên này nó sẽ báo được tất cả thiết bị có bình thường hay không ví dụ thay thế linh kiện nào nó sẽ báo bởi vì nó dựa theo số serial number của linh kiện cũng là số serial number mà được nạp ở trên bên ấy thì nó sẽ báo được là có chuẩn hay không ví dụ như bên bo này hay là pin còn nguyên này đó nếu mà thay pin nó sẽ báo màu đỏ ở đây thời gian sản xuất với thời gian cả lắp ráp giống nhau này camera trước này có chuẩn hay không camera sau có chuẩn hay không đó là nó sẽ báo được hết hay không đó anh em thấy rất là hay nhá là sẽ bao chuẩn mà đây là hàng thương mại bình thường hay là hàng uh, ờ, ờ, trả cái hàng sebo đó thì ở trên này là M là thương mại thường này đấy là N là bản trả hành này nó dung lượng 64 GB chip dung lượng là của SanDisk luôn đấy báo rất là chi tiết như vậy và điểm số cho sản phẩm này là 100 điểm 100 điểm ở trên thang điểm 100 là một là điểm tối đa sản phẩm của Winzin ấy chứ báo thấp thì là sẽ bị thay thế rồi nó sẽ xuống điểm đó rất là hay đó, xem bằng bao tool này cũng là một cách tham khảo rất hay mà chỉ là tham khảo thôi nhá còn chuẩn nhất là vẫn là dựa vào sự uy tín của cửa hàng thôi và tất nhiên là mình làm clip này thì mình sẽ không bán hàng vô vẩn đâu đó cái đấy là cái hướng dẫn anh em còn bây giờ mình sẽ quảng cáo nhá anh em mua sản phẩm này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo số điện thoại 0256552679 comment vào dưới video hoặc là có thể là uh, inbox vào facebook là msm.vn hoặc là vào website mình luôn là msm.vn để mà đặt hàng trên đấy cũng được bên mình sẽ ship COD toàn quốc sản phẩm này đến cho anh em nhận hàng phải thanh toán và tất nhiên rồi bên mình sẽ bảo hành tất cả các sản phẩm ship COD thì một đổi một ít nhất 45 ngày có nghĩa là lỗi trong một một bốn ngày anh em có quyền anh em hoàn lại rồi mình bên mình đổi cho sản phẩm khác hoặc là anh em dùng trong vòng một tuần không thích em mà có đổi thoải mái bên mình hoàn toàn chịu phí đi ship đi ship về cho anh em cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé anh em ờ, và mọi người và các bạn xem clip này mà thấy hay thì ờ, cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem và ủng hộ là bằng cách subscribe kênh youtube của mình mình sẽ đưa ra rất nhiều clip hướng dẫn cách chọn mua máy tính bảng điện thoại nói chung cho anh em cảm ơn nhá chào tạm biệt và hẹn gặp lại